đi ô cái gì công an à? có địt dạ dạ cô quan dạ nhanh nhanh nhanh bà đẹp phết đấy nhỉ cái lại đi cái gì à? Đưa sáu Giây Quýnh gì anh đã phá không anh Nó bỏ hết Gửi luôn Đấy Nhất Cái gì Chơi Đánh luôn Tái lại đôi ba Ôi ôi Ôi quy Không cho thành đôi ba chết Mấy lá Ba lá Ba lá bỏ anh luôn đuôi áp đi này ca ca thua không nhất nha về đúng năm nè năm nè năm nè tôi hay năm nghĩ rồi mẹ kia gì đều tính bịp ra mà gớm nhỉ Này thông nhất Nhất thông ấy nhỉ anh cái đá nhỉ? Đấy Đây cái đá đâu Anh nhập đá đâu bán triệu hai người bán 12 triệu đúng không nhanh dạ, không dạ. hôm qua là nó được ờ, hai mươi à, được hơn hơn hơn ờ, hơn bốn bốn bốn dịch à đổ mấy em đây hôm qua là có hai chục cô thì hai hôm bố ông làm thì ông làm mấy mấy dịch tôi đi nữa mấy khi hả à. xin luôn không phục thù luôn từ từ ra nhá có lúc bao nhiêu nhỉ 8 triệu à 8 triệu bắt độ này đấy dạ, đi sang đây sang đây đi sang đây bắt làm sao được mà bắt quén như này là làm gì năm đá năm đá thừa có chín đâu chín ơi toài toài toài thật mày ơi mày ra mà đang đi à. không cầm lại cái máy được anh mua tiền đó máy mà có xe cầm máy của bao thằng rồi anh vừa bớt cho mấy nghe máy đúng gì à cô bà sạch đại thì chỉ lại con gốc đúng không thua thì phải gỡ rồi Dạ, dạ. có điện, điện thoại này em ơi ờ, đưa hết máy còn đưa điện thoại anh cầm đâu đây là nó nó nó cắm nào đây nó cắm đây ờ. đôi sáu đôi chín hôm nay vào kia đi dạ. đôi hai à bốn vào tám thôi cầm đấy. đống máy này chết dở gì à bỏ nó vào đây bà này gì gì cơ mới đá này nó không có đấy nó để dưới nhà dưới á đi ra ca báo thì giả bắt rồi ca thì bắt rồi đấy mới đấy mày ăn nhiều nhiều lắm báo toàn đôi mười chạy đôi đấy đánh luôn vào sáu đấy báo đấy quy nhà này có gì cả cắt phát đây Đấy, cắt ngay không ạ? Thôi, thế đi đi mẹ à. Ê, đẹp từ từ được này á bắt nó ra được dưới đâu ấy đâu ta từ bắt thôi sao tiền u thằng chị mẹ mà ngất tụi mấy chui nhỉ có ba là có chị chứ trở đây hai bốn bỏ bỏ báo nha rồi anh luôn đỏ nha bộ ná thứ sáu con ca đi sáu con ca chấm ná đỏ nha sao mình phát đôi để này đôi gì đôi gì đôi kia anh em chưa rồi chế thế nào này chứ như qua rồi qua đi đồ sơn thắng quá các đồ sơn các bộ rồi sao tay đi ăn đi giờ quên cắt phát đèn ngay rồi bài <coughs> rồi ít bỏ không chính gói đúng rồi đúng rồi chưa ăn đi quy sáu bảy dưới luôn không ai bảy hả <laughs> lên đấy không đáng phá ba tám này chơi ai bắt điểm ba số đôi bốn này báo này đôi à đôi sáu đấy cái sao sửa xuống đi bắt giờ sao rồi năm báo rồi báo rồi đấy báo rồi muốn gì báo gì ừ. ngay chiều nó má một bốn đấy Mày chặt ná không nhỉ? Đúng không Mày chặt tôi ná Phải bé bé về Có ai bắt cái gì không? Bố, vòng em anh nhỉ thế bác nào không mặt bà nãy được là trong ra thu về rồi làm sao cái đánh nhỉ xin được ừ. có cái là xin thôi ừ có cái có cái, cái là xin cái đánh đỉnh đỉnh đối cao đây chỉ ba Có lô bắt được không? Đánh đấy Đối áp này Vẫn vẫn vẫn vẫn cầu Vẫn cầu Nhá Bốn lá đầu ca Chịu Chịu Bảy là quý Đây còn cơ hội nữa mà Nào Đấy Ê Dưới áo ca nó cầm ờ, nó cầm tay cầm đôi áp đây rưỡi rưỡi đi Sẵn ra nhanh thế à Còn gì nhanh lắm nhỉ Bịp gì không em Trăm nghìn đấy dạ. không phải là một nghìn đâu bắt dạ, động quạt 8 triệu đưa cái điện thoại vào là đỏ ngay nhỉ xin ca là nhiều luôn nhiều ăn nhiều xin đưa ca bất cứ hai cho hàng mắt ngay luồn ngay luồn ngay luồn luôn được ba năm ba liên chạy trước bài nó gà nó đẹp nó ăn dưới luôn ba chơi đây chơi không nào dùng được không góc bốn này cái bảy này ở đây hàng dưới xí này xí chạy xí cũng xí luôn một đôi hình luôn này không làm việc được à? ôi gì không ai có à em cóc gì em có gì nó nó băm rồi tức băm thôi vào cái app đâu đâu đâm cái app rồi và đọc cái hai dưới rồi hai em quy app giờ phá lại hai ở dưới dưới dưới đọc cái rồi này dưới đọc hết rồi tám lá này lấy hai lá cầm lá đi lá nắm này à mấy lá tao lấy hai bốn sáu tám hai trăm trận này để con này mày rất bán xin xin Cina Cina Cina giả bài đáng nghỉ bao bốn nơi đây dưới dưới ca đi đánh luôn đi được ừ. rồi nhá rồi nhá kìa luôn đi ừ. dưới là bó bốn lá kìa đánh luôn cũng bảy cơ à? xì cây đánh luôn em ra dưới đâu dưới luôn đi làm nhấp sạch gì kìa rồi báo báo à báo thì phải đánh rồi đây đi một đá nha được thì được nhiều đá ờ, thế sau dạ. được thì nó được nhiều mà thua thua chỉ thua né sợ này cái đá này đủ cái ha rồi nhà kia một đá đúng không cho ừ. chậm đá đá cho chậm đá cắt ờ, cất đây Đấy. cắt ít thôi nó cắt nhiều đấy bố ông đội mũ ông trộm nhất đấy thế thôi nhiều ăn cái bắt lốc 8 triệu rồi 8 triệu rồi 8 bán thì đấy phanh rộng rồi ờ, thằng nẻ nẻ nhất đúng là nhất là sao anh nhớ làm cho không bốn sáu mười sáu là số bảy chịu rồi có dưới rồi đôi ba nếu bốn thì đôi bốn Chị Thừa ơi Phải đeo đuôi, ba không đuôi không Nín Nín à? Không có thì nói chắc vậy Thừa đi bôi, đi bôi Chứ Tặng cái cháy Cá Cưới Cá Hai Tám một thằng ca, dưới chịu hai tôi xì báo giày nữa là ngoài các bạn nhắn đi mình ba là rồi làm của làm lại bằng gãy rồi gỡ gỡ này cái báo lốp vừa nãy gì nhá qua cắt thế gì không hả đâu chưa luôn gì à đúng cái gì rồi này úi giời úi giời ngon đến hết rồi hết chứ nhỉ nhẹ quá cứ sữa giò đi dòng mẹ dòng đi dòng dòng mình phải cắn ngay anh anh giờ nhiều vợ anh em đang nghe giúp anh bài thì ông không có cháy luôn đi đi cháy chưa hiểu gì cơ còn cơ hội thử luôn eh, xem như nào thôi Đấy rồi rồi rồi đây chặt đi cháy còn kệ cầu luôn đôi ca hai đôi không phải tám bài chín này cũng này cũng có cái gì đây còn sảnh đây thì mất ờ, chín chín anh đồ gì đây anh đồ gì sau sau đã đã chín đã ô cái gì công an ạ úp đi chạy chạy công an quan